về vào nhá, một chén nhá. Ừ, ờ, mà sức khỏe nhá. Rồi ờ, cảm ơn bà nhá. <laughs> Đấy mẹ của đi là ừ. coi coi mình như người con đấy. Tôi rửa, tôi rửa nhiều. Vâng, ờ. chú. Ờ ừ. không làm gì ấy thì à. lên nhà à, rảnh thì uh, lên thăm uh, gia đình sau thăm mọi người đây sau nha bà nhá ừ. lần thì uh, chắc video ngày hôm nay giang cũng uh, xin phép được uh, <laughs> khép lại đây thôi đến thăm người lại tây với ờ, mẹ của ờ, em Bí Tư Giá thì ờ, thực sự là chia tay thì chắc chắn là mình cũng phải có một vài chén rượu ừ, trò chuyện được không, không tránh được đấy thì là mong quý thính khán giả trên kênh của sao Việt Nam là thông cảm đây anh gửi ra Đấy, vâng, anh xin anh nhé ờ, anh cảm ơn nha ừ, vâng, em cảm ơn anh nhé thế tôi mình lấy xuống ừ, dưới nhà thì tôi Đấy, vâng, lấy anh xuống à, thái xong muối nha lần đầu tiên được ăn gà sóc muối của <laughs> em xính ấy nhỉ gia đình ăn cơm rồi đây chính gia đình ăn cơm chưa bà không ở nhà bà lại đi giúp ờ, bà con nó cơ bà không ở nhà bà đến vẫn ở à bà đang bên kia đúng không <laughs> hả phải không Đã, phải ơi bà đang hái rau à <laughs> <laughs> bà hái rau à ờ ăn cơm nào chính ăn cơm nào dạ, chưa chưa xem nấu gì ăn đi nhỉ hả đang đợi ờ, chú ờ, anh vào à, ừ. xem nấu cơm mua mua cái gì về được nhỉ chính nhỉ dạ quanh à, đây ờ, nhỉ có là, ấy không bán con gà nữa gà ờ. gà anh nhà bán này ờ, không thịt thì không có nhỉ Ô bà hái rau à? <laughs> Hôm nay vào ăn bữa cơm ờ, với bà Dính bảo bà là, là mai chú về rồi. Ừ. Là là là ấy rồi. Ừ. Vào làm bữa cơm ấy chia tay bà rồi. Ừ. Cắt là một trăm phần đá. Ờ. Ồ. Mai là một chế rồi, ngày mai là nói nhỏ tiếng hâm bông ấy. Một thợ thì chết tu à? À can tủ luôn à? à can... can tủ là một chế rồi. Mà một thợ thì chết tu à? Vâng. À, nhà ở hải Về khi nào mới ra? À, khi nào không biết được đâu. Con chưa biết được. Hãy một đến đây tụi mình cho cho. Khi nào già về thì ờ, cháu cháu quay lên. Ờ. <laughs> Vâng. Xem đi xem ờ, ấy để xem ờ, nấu cơm ăn nhà chính nhỉ. Ừ, xem chú cháu mình nấu cơm đi. À, tiếc là bí thư gia lại, lại, mấy hôm nay là không về được rồi. Ờ, trong bà. À, vừa vợ chính vẫn đang ngủ á? Hả? Làm gì đang ngủ trong nhà? Không làm gì đâu quá. À nhà nhà ai làm trùng bò chính? ở nhà bác à ở nhà bác mình cái gì ừ. Ở nhà nhà bí thư già thì vẫn ờ, sạch sẽ lắm đưa ờ, Bí trí giả xuống ờ, nhà mới Bí thư già chiếc xanh nhỉ của các nhà nhà hảo tâm uh, ủng hộ đấy cửa rất sạch sẽ nhá đấy đó đây là cái uh, kia là cái nhà vệ sinh đấy rất là sạch sẽ em Bí thư già thì uh, rất là biết uh, giữ gìn đấy đấy thế là vệ sinh nhỏ gọn này thôi nằm trong luôn trong cái khuôn nhà bên này còn phía bên này thì là cái ờ, gian bếp đằng sau luôn là cái gian bếp sau phòng khách là một cái gian bếp đấy cũng rửa rau rửa đồ đây này đấy có nước đồng hoàng nhé nhưng mà đa số là em bị thư già là không không không nấu ăn ở đây trong nhà đây bếp ga vẫn còn bình ga vẫn còn tôm của em ở đấy. sơn bằng à, màu sữa này <laughs> do là các cháu nhỏ à, chơi là cứ bám vào đây là nó màu đen lại nhọ lại đây là cái à, phòng khách phục phục phòng khách đây rất là thoáng rộng và nơi này là nơi để cái bàn uống nước tiếp khách này Đấy, mọi người đến chơi thăm gia đình ấy đó. còn à, phía bên này thì à, cho mọi người xem là hai cái phòng ngủ Đấy, phòng ngủ đây một phòng đây khóa đây của em già phòng phòng ngủ bên này cũng là một cái phòng ngủ của em già chắc là cháu xính là ngủ chỗ này Ủa, trong này thì có một hai bức tranh này bức tranh ngày trước ấy <laughs> cháu xính ngủ đây <laughs> không có giường có bức tranh ngày trước mà xuống Hà Nội mà đưa cháu xính xuống ấy à, mát ấy là có hai bức tranh này đây gần, gần. anh đây là bức tranh chính là anh sơn chụp đây <laughs> hình ảnh à, anh sơn này em à, ngọc này Đấy, mình thì đứng ở đây này, em bí thư già này sơn này tại lăng chủ tịch hôm ấy là đi chơi mình em đi chơi ở bờ hồ đấy à, lúc nãy thì giang cũng đã đưa à, quý thính nhân giả cũng tất cả mọi người xuống một vòng nhà em bí thư già rồi cũng đã vào nhà rồi và cũng được à, biết là nhà em bí thư già rất là sạch sẽ em ấy uh, giữ gìn rất là tốt và cũng nhận được cái sự uh, ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước thì em bị thư già mới có căn nhà và có cuộc sống như ngày hôm nay còn ờ, bò em ấy thì là để ở dưới chuồng kia đã chăn hôm trước mà có video hôm trước mà giang vào đây thì quý cũng biết rồi và giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment ở trên kênh sau khi mà giang có đăng tải clip lên đấy cái ăn cơm nhà bí thư già với lại anh sơn thì mọi người cứ trách em bị thư già à, Giang với anh Sơn lặn lội 500 km đến đây mà em bị thư già là không về được thì à, Giang cũng à, xin thưa với à, quý tính khán giả trên kênh mong quý tính khán giả à, yêu mến em già gia đình em già và thôn Ha Cá hãy thông cảm cho em bị thư già vì em bị thư già hiện tại là đang làm cho à, em Huân là ở dưới Yên Minh cũng thuộc à, Hà Giang này thôi cách đây 100 km em đang làm cho huân nên là không thể về được với lại bây giờ là phải phụ thuộc vào cái người mà đã à, thuê mình đi làm không thể bỏ dở công việc này về à, về à, gặp anh Sơn hay là gặp Giang được nên là Giang giải thích như vậy để cho quý khán giả không phải là em già không muốn về cả nhưng vì công việc của em hiện tại đang làm nó rất là bận Đấy, của tem rất là bận không thể à, có thời gian để mà về để chung vui cùng gia đình hoặc gặp gỡ lại à, anh em rồi ờ, trò chuyện lại những cái gì mà cái kỷ niệm à, cách đây một năm rưỡi mà Giang đã làm ở cái thôn Hà Cá này thì à, mong rằng à, quý tín khán giả là vẫn luôn à, yêu mến em già à, thật sự em già là một con người sống như thế nào thì Giang cũng rất là hiểu và biết và Giang cũng rất thông cảm về công việc của em thì hôm nay vào đây thì Giang cũng muốn là vào à, thăm lại bà rồi là, là ăn bữa cơm với à, mẹ của mẹ em bí thư già à, sau đó thì mình sẽ về quê Đấy, trước khi là về mình cũng vào lại là là dùng bữa cơm với gia đình với lại các cháu xính Đấy, cháu xính thì uh, quý vị biết rồi mắt của cháu xính là là hiện tại bây giờ là khỏi hoàn toàn rồi rất là ok rồi không vấn đề gì đâu tại thì xính cũng đang bắt đầu chuẩn bị nấu cơm bây giờ đi à, đang à, em rồi chào em nhé khỏe không lâu lắm rồi. Ờ, lâu lắm rồi mới gặp ờ, em nhỉ dạ, dạ, dạ. ờ, một năm rưỡi rồi đấy nhỉ đúng rồi ờ, từ lúc bắt đầu làm ờ, nhớ mà vẫn nhớ anh em từ lúc bắt đầu vác đá rồi làm nhà rồi quân rồi đi cắt gỗ này anh em này cùng bí thư già này quên chú giang ờ, em bảo ờ, xem đi xem chỗ nào bán gà không dạ, có. đi ờ, đi bắt cho chú một con gà đi Rồi, tốt đi, tốt đi nhỏ jenyo, jeto, jen. Bỏ là. Anh chiến gì kìa, nhát xíu. Ai tụi bỏ là. Ừ. Thế bắt là đâu hả em? Nó bắt đưa con kia ra anh ạ. Hả? Bắt kia à À. Vâng. Cái này gà nhà mình à hay sao? Dạ. Cái này gà nhà em à? Vâng, gà em. À. Vâng. Thế à? thế tí nữa lấy xuống căn vâng. anh gửi tiền thế hả túi tàu tàu phút chè túi tàu tàu phút chè nó phút chè ngủ ngủ nó ra khó to thôi ồ, ồ, ồ, ồ, ô nó chui xuống dưới rồi chui xuống dưới này rồi à. Ôi, ờ. nó vào vườn luôn kìa con này à, được tầm mấy cân em chất tầm một cân rồi anh ạ ừ. Vâng. nhìn nó cũng to phết đây mình lấy xuống cân nhỉ chỉ biết một cân thôi <laughs> lấy lấy xuống cân chứ hả không không lấy xuống cân đâu kia à. ấy Chị em bán theo con đi đúng không? có vâng. ừ. <laughs> Thế để anh gửi tiền. Em lấy con này bao nhiêu tiền? Lấy à, không. Trăm Ờ. Thế anh gửi nhá vâng. Đây anh gửi nhá. Đấy, anh xin anh nhé. Ờ, anh cảm ơn nha. Ừ, em cảm ơn anh nhé. Thế tôi mình lấy xuống dưới nhà thì thôi. Đấy, là anh xuống. Đi, đi xuống nhà đi. Đi, đi camera đi. Ông cả. Cần đi. Ờ. cần đi. Ờ, bên bên có ta. một có ta để xe ờ, xuống này. Bây giờ chuyển nám với con bây giờ cô đưa đi. Cần đi. Đi đi, mình xuống. Thế bọn anh xuống trước nha. Vâng. Thì... Vâng con này chắc cần ừ. mình ừ, xuống Ô, ờ, anh tưởng phải cân chứ em bảo lấy có 100 nghìn à con này giờ cũng ờ, trăm hai trăm ba đấy còn mẹ ừ. thôi mình đi về đi ừ. con này giờ cũng tận cân tận cân hoặc ừ. cân à. qua bác sơn ờ, từ Ờ, từ huyện xuống hay là ở chỗ em Minh xuống nhỉ? À, từ Mèo Vạc về À, từ Mèo Vạc về à? Ừ à, Thế là hôm, hôm, hôm, hôm kia là xuống uh, Niêm Sơn phải không nhỉ? Anh? Ờ, hôm, hôm kia xuống Niêm Sơn À là cái hôm hôm mà anh em mình xuống chỗ bà cụ Han đá ấy ờ, dạ. hôm, hôm, hôm đấy. hôm đấy về thì em tưởng là mọi người xuống yên minh rồi à. ờ, rồi rồi là về về thẳng ở luôn này à. Ờ. em cũng biết thế thế còn anh về cũng xuống yên minh xong rồi quay lại uh, mèo vạc mà à, hôm ừ. qua nghe cô nói cô bảo là uh, uh, mẹ của em mỹ ấy à. ấy lên hôm qua lên trên này bảo là chú Giang với lại à, anh cả bắt Sơn đấy nhỉ Đúng à, ba người xuống dưới kia rồi à, ờ, như là chút chua rồi đấy nhỉ anh nhỉ đúng rồi đúng rồi hôm đấy lên à, nhà em mỉ cũng muộn rồi mà à. gọi là bọn anh lên thăm lại mọi người là món gà truyền thống à, xóp muối thôi xính ạ à. Vâng. chú cháu mình à, chơi à, đơn giản như ngày đầu tiên bên uh, thôn hạ cá cái này cái rau cải mình lấy vâng, được mà rau, ừ, rau xào đây vâng à, vặt lấy vâng. cái lá cả ngọn nó luôn đấy mình không vâng. cả lá nó xính ạ vâng. không phải lấy nguyên ngọn đâu cháu cứ lấy cả lá còn bây uh, đúng ấy mình cận thì mình đừng lấy cả giờ con lấy cái vật lấy cái lá ngoài cũng được này vứt đi nó lấy những cái lá nó non vâng vâng lấy được cái ấy của nó thì quá ngon rồi cứ lấy cả lá to được xin ạ vâng vâng không phải cái nhỏ nhỏ đấy lấy hẳn ấy mình ấy, cái nhánh ra à? hơi già rồi sao sao được hết ngon hết cái cải chú thích ăn nhất đấy chỉ thích ăn rau cải nữa thôi ở bên kia là trồng cái gì nhỉ xính nhỉ Đã. Dạ. bên, bên kia là trồng uh, cái của uh, à, à, đậu đậu cu ve cu ve cái ờ. gì đấy đỗ đỗ dạ. đỗ đỗ lòng gà xào với uh, rau cải uh, mèo mà rang thì quá là ngon rồi thì các bạn này đói rồi đấy <clears throat> mấy anh em mình đói và tí ờ, này mì tôm thì uh, nước của gà nó canh luôn tôm cho bốn gói đi xính uh, nhiều nhiều tí này. chưa hết rồi chưa lấy vào luôn chứ mà Hả? Cái này tiết đó Tiết đó tí cho vào kia sao luôn Ừ vâng, vâng. Mày cho vào luôn nhỉ Ừ cho vào luôn Cho cả rau vào luôn đi chứ Cho vào đấy bập bập nô để mình Cho rau vào luôn đấy Con chín Em lửa to này đúng bỏng luôn Mình đang nóng chính này để rau mọc lên không ăn chứ quá nhiều cho nên ít vào đảo đấy nóng nhanh mà củi lửa nó to là nhanh chín lắm nhà tí nữa là chín ngay à cho thêm gừng vào nhỉ à, à cho thêm gừng vào à, ấy càng tốt à có tí gừng ờ, rửa vào nó mới ngon vâng ít thôi không cần phải nhiều quá đâu xíu ạ vâng, vâng. Còn một miếng bé bé để không miếng miếng này sao cũng được ừ, miếng bé thôi hoặc là gia vị làm cho nó thơm dính nghề băm gừng điệu nghề phết chứ đùa Đấy, chắc là trước ờ, đi học nấu ăn ờ, đâu rồi nghe ba nhỉ <laughs> mà nó ngồi yeah. Dạ. đấy được rồi được rồi được rồi đó, cho vào rau ờ, thơm lắm ờ, đùa sạch sạch sạch sạch sạch sau này ờ, chính đi học nghề nấu ăn cũng được Rồi cắt tóc thôi bây giờ đi rửa cái này tí nữa mình ấy không khô đi là, là mình cho đấy mà à, để chặt thịt gà thái uh, sóc muối nhá lần đầu tiên được ăn gà sóc muối của <laughs> em xính ấy nhỉ nên là chú gà truyền thống chú này toàn là người ta hai hai uh, thái sóc muối thôi à. Rồi. Vâng. dao có vẻ sắc ấy là ờ, chuyên nghiệp đi này cũng có trứng này ừ, con này còn trứng mà ừ. chuẩn bị để ra nhỉ chứ nhỉ nó chuẩn, chuẩn bị để ừ. còn nóng không à, cũng ờ, bình thường <laughs> cẩn thận này tí vâng. bỏng tay đấy à, Yeah. xong rồi cho vào đây là sóc cho muối là sóc lên đó là đấy ừ à, sóc muối <laughs> sóc muối thì còn là món truyền thống ở đây và vâng. chặt cả khá là chuyên nghiệp đấy chứ <laughs> em ờ, nói chung là lớn rồi phải ờ, tập làm nhưng mà đã trưởng thành rồi thì phải biết làm chứ <laughs> ờ. anh anh thấy em toàn lấy tay bập như có phải uh, phải chặt đâu <laughs> chân là làm thế này ấy, ấy ăn cái gì ngon chính ạ Mềm vâng à. luôn Bây giờ là cho muối vào ấy Vâng, giờ cho muối vào Hay là cái súp này không? Cứ phải muối đồng bào mong đúng chất nhỉ <laughs> Muối đồng bào này Đây cho thái quả ớt này vào luôn này Vâng Nếu dĩa ai chấm này thì chấm Thái này mà cho vào cái gì Này xem đấy đây gọi là gà sóc quế đúng chứ đúng chứ của người đồng bào trên này đấy không muốn là hậu chớ và đó chỉ ơ là kia nữa thôi bà kia nữa thôi có mì tôm rồi bà ngồi ngồi đấy thôi ơ còn anh em nữa rồi chưa đến à đồ ờ, này ờ đưa em kia đâu rồi mắt là thằng sao thôi bảo bà đi làm gì dạ em à, cháu ta ta ôi rồi à ờ, người em ấy bán cho con gà đấy <laughs> gọi lên uh, chén rượu có đủ chưa đủ ấy chưa nhá à, đủ rồi hôm uh, ờ, bà ừ. thì uh, phế là, là ngày mai là can tủ là con mù chế rồi ừ, hôm nay thì uh, vào đây thì uh, ừ, nó, để uh, chúc sức khỏe bà nhá ừ. Ừ. Ừ nhiều 13 nhá ờ. ờ à, thì uh, Giang cũng uh, lên hôm nay là chủ yếu là lên uh, mình gọi là chia tay uh, tạm thời với uh, gia đình nhà cháu Xính với bà là mai là Giang phải về quê rồi mời mọi người uh, dùng cơm với mọi à. mọi người dùng Xính uh, mời mọi người ăn cơm đi dùng cơm đi và vâng. <laughs> mời mọi người dùng cơm nhá ờ. không <laughs> còn mời bà nhá mời bà nhá ừ. Giang mời tất cả mọi người cùng dùng cơm với gia đình nhé ừ. Vâng. Hãy làm thử ờ, miếng gà ờ, xong muối của cháu chính uhm. Ừ. uh, ờ, truyền thống luôn Thế là mình không phải chấm tùy đó ừ. thì chấm thì chấm thì mình ấy rồi Ba xuống đi ba Gắp gắp cho bà đi vâng. Xin gắp cho bà đi Khó lắm ừ. ừ. Gắp thì cho bà ừ. Cho bà, vâng. bà còng Vâng Không bà Thế ba xuống đi bà nhá Ờ Vã đi nào máu đi Chui Không rồi Không rồi Ờ, ờ, ờ Ờ, em ơi, đi Vào đi em Nên mà hành Nói chung Ờ, hãy pha màu má, hãy được cần đi Lúc cần thôi, cũng như thật cách đây một năm rưỡi là mà Giang uh, giúp đỡ nhà sáu mẹ con với nhà bí tư giả ở đây ấy Và mọi người đây là như mọi người cũng nhớ mình hết Ngoài quên Dùng đi em Để em anh, kiểu Mặc của xương ừ. Ba ơi Cháu mời bà một chén à. Mai bà cháu về nhân lộ rồi Ờ, nhớ xong rồi Cắt được một chén Ờ, cắt được một chén Vâng Mà mà mà ô bê y ô lì lì mà cho khát tôi sửa tuần nè ờ Thế là tụi tố à À <laughs> bảo là về khi nào rảnh ờ, lại về thăm bà ừ. Trước khi về bà cháu vào ờ, thăm bà rồi chúc bà sức khỏe nhá Ừ răng ờ ờ rồi rồi ờ làm sẽ ăn cơm ừ. là ờ, đói rồi mì tôm đầy đây này <laughs> ăn đi đá rồi mày chính ừ, ngày hay là những con gái chán nhỉ <laughs> lấy vợ rồi phải um, mạnh mẽ manly như đàn ông nhá trụ <laughs> cột vững cho người vợ nhá ờ. Đúng, người đàn ông của gia đình nó cứ để đấy chú xin ờ. ừ. rồi. đi mà ăn đi mọi người ăn đi thôi à, chúc uh, xính uh, uh, sang năm là có tiền là lấy vợ đấy cưới vợ có gì là alo nhờ bà nhờ để con nên uh, ờ, uống hổ chớ đấy chúc mừng lấy vợ <laughs> lấy vợ tiếng hồng không nói nào lấy vợ là yoponia Uh, Yoponia à? Ồ, oh, Yoponia là lấy vợ <laughs> Đấy, Yoponia đi, nhờ bà nhờ à? Ờ, sức khỏe cháu nhé ừ, Cảm ơn cháu nhé ừ. ừ cho con nhỉ cho mia là kiểu, kiểu lấy vợ đi hay là như kiểu người gọi là lấy vợ thôi đúng không dạ lấy, vợ ờ. Đấy, trước là có chịu học tiếng hồng bông nên giờ mới, cháu mới rốt thế này như đó <laughs> ờ, không chú cũng biết nhiều à. giống như anh đức mới vào thì cháu cũng uh, biết câu thẳng thẳng uh, nó mò à. gì nhỉ <laughs> câu thế nhất là chip bao hay là mong thôi <laughs> Đây là anh Đức à? Rồi, vâng, anh chị vâng. Cảm ơn em nhé ờ. Chúc em sức khỏe nhé Vâng, à, nói chung là um, trưa trưa này tầm 10 giờ à, lúc đấy uh, mấy giờ nhỉ 11 giờ cháu điện cho chú nhỉ thì à, ừ, cháu cũng đang bận việc để giúp uh, bác làm cái chuồng bò kia ừ, thì, à, um, Ừ, bà thì cũng không ở nhà đúng không mà bà bà đi làm à vâng bà đi uh, ờ, cắt cỏ bò cắt cỏ bò dạ vâng vâng tôi nhu tôi nhu ờ tự nhiên ờ, anh cho em ờ. cảm ơn em nhé dạ, này em nói con gà em nghe nếu mọi người à, dùng cơm là làm từ hôm qua là hôm nay dạ trứng bò thấy trứng bò hôm nay mới làm hôm nay mới làm dạ, vâng vâng cắt tầm ba bốn hôm nữa quá dạ. nhanh rồi xây cái gạch này nó nhanh nó to ấy ờ. Ừ. gạch này gạch to mà dùng đi em dùng đi ba bà dùng đi ừ, bà dùng đi không cả nó nó nói à, à? Ừ, cắt các bà thằng à? bà bà bà không thử chớ với chú à cái ừ. bà rồi bà ăn bà bà dùng đi anh em dùng đi ờ. cứ dùng chung cho em nhé À, em tên gì anh quên mất rồi đấy, lâu lắm rồi. Ừ, xá, xá, xá. Xá. Đúng à? Đúng đi, dùng đi em, xá. Đúng à? tầm dưới này không lên này, lúc mình quên lúc vừa ờ, nhà sáu này con ờ, mẹ mẹ còn quên tên đấy à. luôn đấy lý à, lý lý nhà đấy vâng vâng ngán chắc là hổ chứa vào cháu buông lên lên thế hả <laughs> tôi nhua đi cày đi cày nương đi cày nương mà ngã đấy á ờ, ngã thế đâu thế á cày nương à ờ, nương mà ngã thích kiểu gì mà đấy là, đó lấy cày lúc ở đâu nhô như phụ nè à bỏ nó nhanh quá ờ. thôi con về vào nhá một chén nhá mà sức khỏe nhá cảm ơn bà nhá đấy mẹ quý đi là coi coi mình như người con đấy cây chữa cây chữa nhá vâng chữa ừ, Thế thì vì không làm gì ấy thì à. Ờ, ờ. chú lên nhà à, rảnh thì lên thăm gia đình sau thăm mọi người đây sau nha bác nhá ừ. lần thì uh, chắc video ngày hôm nay giang cũng xin phép khép lại đây thôi lên thăm người bạn trên tây với mẹ của em bí thư giá thì uh, thật sự là được chia tay thì chắc chắn là mình cũng phải có một vài chén rượu trò chuyện được không, không tránh được đấy thì là mong quý thính khán giả trên uh, kênh của Sơn Việt đang là thông cảm thì mỗi lần ra uống rượu là một chén này hấp cũng rất là đỏ thế thì uh, video ngày nay thì đang kết thúc ở đây nếu uh, quý vị À, các bạn mà thấy hay thì cho Giang xin một like, một chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực đến những rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn à, nếu có duyên thì Giang sẽ quay lại à, huyện Mèo vàng để tiếp tục mình làm nếu không có duyên thì mình cũng không thể biết trước được không thể hứa trước được với mọi người cả à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả à, cũng như tất cả các bạn ở video sau nhé